Dạ, à, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại là Phước uh, đang có mặt tại uh, nhà của uh, chị Thương. À, thì vừa qua à, Phước uh, vừa nhận được uh, một sự uh, giới thiệu về uh, hoàn cảnh của gia đình. Thì uh, chồng của chị Thương uh, vừa mới uh, uh, bị điện giật mất và đám như cũng vừa mới xong luôn hay gì đó. À, và được biết thì uh, hoàn cảnh gia đình uh, hết sức là khó khăn vì uh, sự ra đi đột ngột của của chồng à, bỏ lại à, ba con nhỏ và, và lúc trước ảnh là trụ cột chính của gia đình dạ hai chị ai là chị thương ta dạ. à cưng là con hả dạ dạ dạ, cái giữa. dạ chị à còn đây là bé 4 tháng hả dạ, 6 tháng mấy Ê, Liêm cầm bé ngủ hả trời trời nhìn à, y chang giống như uh, bé, bé gái hả chị gái bé gái, bé gái nhà em cũng uh, 5 tháng mấy rồi nhìn ngủ y chang bối ngủ rồi dạ dạ rồi anh ở nhà là mất bao khoảng bao lâu rồi chị bữa nay à, thứ sáu là, là một tuần rồi mất một tuần rồi hả chị bữa nay thứ hai là, là bữa rồi dạ à, bây giờ mình thôi à, à, chị chị bắt cái ghế chị ngồi đi để rồi chị đưa bé cho nó tiện ha em hỏi à, à, quên ở sẵn rồi phước à, giới thiệu luôn ở đây là à, kinh sáu sáu sùng ấp chính xã Vĩnh Trung à, huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang và bình thường là giờ là chị làm cái gì em giữ nó không anh tại nó còn ấm trên tay à, nếu mà lúc trước chưa có ờ, chưa có con thì ai muốn gì mặn nấy à vậy đó hả ừ. chị ai muốn gặm lúa thì mặn gặm lúa muốn cỏ làm gì cũng mặn hết chứ à. ảnh mất là bị điện à, bị điện giật dạ, điện. là tại nhà luôn hay là ở đâu chị trên nông môn anh à, là mình đi làm hả ảnh đi làm nên anh nói cho ảnh là em nhà dưới con sáng em mới đi lấy xe về ờ. mướn xe ôm á à cái chiếc xe chiếc xe này là xe của ảnh đó hả dạ. là lúc mà ảnh mất là anh mất ở trển ở trển rồi giờ chị nhận được điện thoại dạ nhận được điện thoại là nó bị em giật uh, xỉu rồi dạ tới ờ, đêm ờ, em đi một khúc gần tới một ngàn ta mới cho hay là ảnh mất rồi mất luôn tức là không có gặp được vợ con lần cuối luôn dạ. cái nguyên nhân là bị điện giật là do là cái gì chị là làm cái gì mà mình bị bị bị đi à, xịt á? à đi xịt ờ, xịt cá rồi hả dạ nói nhà không à, không có tiền thì mua đồ ăn rồi ảnh cái gì thôi đi kiếm dạng cá chiều về chiều đem về cho vợ con ăn dạ đi chặt vợ té bị chặt vợ té luôn té rồi là do từ từ gì là tự mình ờ, tự, tự mình, xử luôn hả dạ, tự xử giống như sinh nghề tử nghiệp ha ừ. tai nạn là cái nghề chính của anh hồi xưa giờ là cái gì chị Yeah, à, ai mướn mặn gì ông mặn lấy vậy mà Đúng sao ở đây ở đây cũng có kinh có xong à ờ cảm ơn con mà sao lên tới ô môn gì xa vậy tại vì ông chủ ở chợ á dạ. ông mướn à, đất mua sầu riêng rồi ờ. mua chanh rồi đó đào xong đất xong cái à, lặn sình đắp ờ. lại liêm cầm cái đất máy giùm anh đây liêm lấp lại mấy cái lỗ mà mình đào đó dạ rồi làm xong cái ờ, như kiếm thêm đó phải không dạ rồi cái ông chủ cái bên á ông ở gần gần đó là tao thấy dở quá rồi à. kêu làm thêm dạ rồi làm cho ông đó mới có ngày gửi anh mắt gì mới làm được có ngày gửi à dạ làm cho ông chủ trước rồi quay qua ông chủ mới dạ Hồi... mới mới có ngày mấy ừ. vậy cưng ha rồi hai rồi mấy đứa con của chị là hai đứa là bao nhiêu bao nhiêu đứa 14 đứa 12 ạ 12 mấy bé đi học chưa chị dạ nếu thằng đứa ờ, năm nay đứa lên lớp 7 ờ, dạ. rồi đứa lên lớp 9 mà chưa biết nó có lên không chưa có dạ. nghe thông báo nghe thông báo giờ là đang chắc đang nghỉ hè ha dạ đang nghỉ hè rồi nó không có đi rồi nó không có nghe thông báo dạ à, cái nhà đất ở đây là của mình luôn hay là của ai chị thương dạ của uh, mẹ chồng cho à tức là đất rồi mẹ à, cho được qua cái cái nhà này dạ. thấy được nhà này thì ngoài ờ, được hơn là có cái là được cái nền nè dạ. cái hộ mình đây có được hộ nghèo không á chị thương dạ có hộ nghèo hả dạ. hộ nghèo của bên uh, khu vực địa phương không dạ. chị mình có sổ hộ nghèo không em mượn em coi cái chị dạ, có. sẵn là để em đốt cho ảnh uh, cái nhang luôn dạ. anh tên gì vậy chị à, Lê Văn Phạm hình như là anh 38 tuổi phải không ạ dạ. vậy là được cái thất tầng ờ, nào chưa chị còn cái nữa. dạ vậy là vừa mới thất tầng xong á ha dạ. thứ sáu tới này nó là hai cái dạ rồi khi mà mất về rồi bên uh, mai táng đồ này ở đây là mình có xin hầm từ thiện gì không em cũng không không nhớ nữa dạ. hay là chi phí của ảnh ở đây là ai lo dạ, dạ. à tức là mình à, tự xử luôn á phải không ừ. dạ đây đi ra đây em mượn cái sổ hộ nghèo nhá thì cái xe cái xe này giống xe tập ăn quá vậy ta xem bé ngồi hả bé ngồi được chưa được cái này nữa chắc về mua cho con bối cái quá ta cho bà đẩy quá <laughs> không có con em có con gái nữa. cũng khoảng uh, ờ, ở bé này nè em mượn em coi nha à, bốn thành viên nè. vé này mới chưa vô à, giấy uh, chứng nhận hộ nghèo hộ cận nghèo năm 2022 này là giấy cấp mới luôn á hả dạ, giấy cấp mới, mới mới đi đổi lại đó ồ à, đổi ngày 1 tháng 1 ờ, tháng 1 năm 2022 nè nếu mà mình hộ nghèo gì là một tháng ở bên uh, chính quyền địa phương họ hỗ trợ mình được cái gì vậy chị có hỗ trợ gì chứ ha lâu lâu cũng như có nhà từ thiện á, cho gạo đồ người ta mới cho à. người ta không có hỗ trợ gì tức là cái à, xác nhận hộ nghèo gì là để chẳng hạn như bên khu vực địa phương có mấy cái chương trình từ thiện hay là chương trình gì thì gia đình mình sẽ được ưu tiên dạ, dạ, à, dạ, học sinh à, học sinh là đi học à, đi giảm, học là giảm học phí giảm, học phí, giảm tiền ờ, giảm bao nhiêu phần trăm ta thường đó giảm ờ, giảm một điểm giảm cũng nhiều lắm anh giảm nhiều lắm không có đóng tiền đóng có bảy người ta ví dụ người ta không có thì người ta đóng hết rồi mình đóng có con nữa à ờ vậy đó hả bảo hiểm dạ à bé bé bé nhỏ này thì chưa có vào dạ, tại nhỏ làm khai xanh rồi cho bé hết trơn chưa dạ. rồi hết rồi hả chị bây giờ mình nên uh, nuôi ba bé luôn dạ. chứ giờ sao vậy <laughs> Ngồi đi chứ nó làm nước dạ không sao hai nó trên hơi xuống nè dạ thì hôm qua em cũng nhận được uh, của các bạn bích nhi á, thấy bạn về bạn đăng cái hoàn cảnh gia đình mình đó dạ. như bạn trước đó bạn ấy có cho gạo ghé rồi cho gạo cho đồ mới ghé đây trong bữa hay bữa nay có ai ghé cho gạo gì không à, có cái ngày hôm qua có cái, chú hai trên này cho nè ờ, thì đó là của cái nhóm mà bạn ấy ghé lại rồi xong rồi thấy ờ, hoàn cảnh gia đình mình người uh, ờ, cho em ừ. đăng lên đó dạ. thấy thôi em lại em coi em ghé em thăm coi giúp được cái gì gia đình mình đó thì giúp như dạ, phụ dạ tại thấy nhà có bé bé nhỏ nè thì dạ. bữa nay thì em cũng ghé lại uh, thứ nhất là cũng là chia buồn với gia đình mình à, cũng em tên Phước thằng em em tên Liêm rồi uh, cái thứ hai là gửi cho gia đình mình uh, ít chi phí yeah. Dạ. uh, ờ, xem như là cái hỗ trợ uh, để uh, uh, trang trải trong cái thời gian uh, thời gian mà khó khăn này khó khăn này ngặt nghèo đã nghèo nghèo sẵn rồi mà giờ còn khó khăn thêm nữa yeah. <laughs> Dạ. và đồng thời thì uh, nếu mà em về á có uh, cô chú quý mạnh hùng quân nào hỗ trợ cho gia đình mình thêm thì em sẽ uh, ghé lại để trao cho gia đình mình tại đợt này hôm qua em thấy bạn ấy mới gửi mua đồ quà rồi bởi vì em không có ghé mua thêm tại mua thêm ăn nhiều quá nó không ờ, giống như là để lâu quá nó hư chứ không gì chứ giờ nó mốc dạ đặc biệt thì uh, có bé nhỏ nè bé là giờ đang bú sữa mẹ trực tiếp luôn hay sao chị dạ, à vậy là đỡ tốn tiền á dạ. đỡ tốn nhiều lắm á rồi con cái cảm ơn con nhiều dạ, nha ăn, cháo rồi dặm chứ ờ, mấy tháng đầu là bú sữa mẹ à, mấy tháng là chị cho ăn cháo 6 tháng mấy rồi 6 tháng mấy không ý mấy tháng là bắt đầu mình cho ăn dặm 4 tháng mấy anh cho ăn dặm bột tại mình ai em ăn cái gì cái nó giòn nó chép quá trời cái vậy hả ủa sao bói nhà em nó nó không có chép gì người ta hay là nó muốn sữa mẹ nó nó ghiền tại mẹ nó, tại nó không thèm ăn đó anh ơi vậy đó hả dạ. Thế nào nó đòi ăn là nó đòi ha ờ tức là mình mua dạng bột gì bột, bột gì vậy bột, bột mặn á mấy cái bột, bột ăn dặm bột ăn dặm của bé hả dạ. rồi mình, uh, mình nhuyễn ra mình về phấy phấy khuấy nấu nước ấm ấm á cái mình khuấy xong cái mình à, đun cho nó vậy đó yeah. cái cho nó đặc xong rồi mình nhắc xuống cho nó ăn dạ ờ. yeah. ăn nửa chén đó nè quay cho cho hấp hấp gần gần lại đi cho phải phải từ từ từ từ từ nè cha nhìn cái mặt y chang như <laughs> mặt bói lúc ngủ <laughs> cái, tay cái giống ừ cái tay kìa tay cũng bàn ấn nè Ôi. nắm lại ừ cũng nắm gì đó cưng quá trời sáng dễ đi giờ đi lấy xe đó dạ. lấy xe ôm á đi lấy xe mới về 10 ờ, giờ 1 giờ dạ thôi vậy giờ em gửi cho gia đình mình ờ, để qua em lấy cái hơi tiện để đứng nó đi đứng đi em lấy mình cầm giùm em cái này cái chị à, cái, cái, cái micro thôi không có gì sao <laughs> nó nổ không anh không không trời nghe nó mà nó nổ nổ trước rồi yên tâm <laughs> đây nha à, thì tạm thời em gửi cho gia đình mình 2 triệu nha có gì uh, phụ cho gia đình mình dạ em cũng xin cảm ơn hai anh à, cái này thì uh, hôm qua thì sau em cũng có đăng bài thì cũng có mạnh thường quân gửi hỗ trợ gia đình mình nhưng mà em chưa có chốt thì đi gấp quá bữa nay để em xuống xác minh coi làm sao dạ. thì uh, em gửi trước tạm gửi trước cho gia đình mình 2 triệu nha rồi uh, em về rồi uh, vài bữa nữa anh coi anh sắp xếp xuống bé là giờ là có đâu không uống uống sữa mẹ không uống sữa ngoài dạ không ờ, uống sữa, mẹ sữa ngoài thì có thể mua cái gì sữa gì đó cho bé uống sữa mẹ không ạ gái trời cha nó cưng nó dữ lắm luôn á dạ cha phải cưng con rồi giống như em là em cưng con em cưng con em gì chút nữa sau đi tắt đi em cho chị coi hình y chang luôn em nói thiệt giống có khoảng 80 em cho chị coi hình để em tắt máy cái thôi vậy chắc có lẽ Phước xin ờ, kết thúc clip tại đây nha à, vài bữa nữa thì Phước sẽ quay lại à, để coi có hỗ trợ cho gia đình của chị Thương này được cái gì thì mình à, hỗ trợ và cũng rất mong sự à, chung tay góp sức của cô chú anh chị à, giống như là phụ cho gia đình mình à, thì tạm ủa cái nhà mình đây là không có dột gì chứ phải không dột dột, dột hả mới chơi em che con su đó vậy đó hả à còn trời trước ơi. này còn dọn nó nào mà che chưa có tới chưa có tiền à vậy đó hả rồi để coi nếu mà có kinh phí nhiều nhiều thì em có sửa được cái gì cho gia đình mình thì sửa ồ cái nhà nó siêu quẹo hết trơn rồi cột nghiêng hết trơn rồi trời rồi cái nền này cái nhà là chỉ được cái nền ha dạ, Ủa, cái nền bà nội cho hả bà nội cho bao hết trơn bao hả bà nội bao hết à, bị uh, à, bả thì thấy à, cứ thấy à, xình gì đi nè có dạ. nhà có đít nữa thôi gì để cho đúng rồi để lúc trước là nó thấp chủng vậy ha mới nâng cái nền lên để coi con dòm theo cái gạch này con đón cái nền này chắc tệ cũng cỡ cỡ bảy năm à năm năm bảy năm quá năm năm sáu năm rồi đó cỡ cỡ đó không dạ cái phần người đó là nhà nó sát bên tôi á dạ bây giờ qua đây Em... Tại sát mấy mương nhà với nó thấp nữa ờ. mẹ mới cho cuốn nền luôn Vậy nhà này cũng có cái nền sẵn rồi cũng đỡ dạ, Cái nền hồi hồi hồi xưa là mình có làm kiên cố không bà hay là chỉ có xây gạch xung quanh lên có, 20 rồi mình đổ đóng cừ gì không à, có tại vì đất ở đây sợ nó lúng đúng không có cừ ha vậy là cũng khỏe rồi vậy là kiền chắc rồi thôi vậy phước xin chào cô chú anh chị nhé hẹn gặp lại ở clip sau bye bye và hẹn gặp lại ạ à. đâu gan cục nữa gan cục nè chị chị của bói nè yeah. Dạ. lạ hay gì rồi dạ. yeah. lạ dạ, đòi rồi yeah. trời nằm dựa vô luôn kìa yeah. thấy cũng dễ chứ đâu khó đâu nè dễ lắm dễ lắm bói mà ai mà được đó à. Ừ. Hoàng tay luôn <laughs> Ôi chả là, Hồi nặng thiệt Nặng hoàng tay luôn Tại vì gần 10 kg Gần 10 kg à Tháng này lên có nửa ký đó à. Chứ uh, um, 2 tháng này lên tháng nào cũng lên ký ký Tháng này lên